miếng dán cảm ứng báo dung và cái máy quét báo dung tài xỉu không tang này đây máy này em sẽ bật máy dung của em để đây đó có lục này các bác này các bác thấy dung không ạ có lục ở đây mình đánh gì quá? lục ở đây thì mình đánh lục tài các bác nhá đó lục tài chuẩn chưa ạ không có lục này các bác này có thấy không không có lục cái máy im luôn ở đây mình không có lục thì mình đánh gì ạ à? mình đánh xỉu đúng không ạ đây không có lục về xỉu trần chưa ạ máy lại có lục này các bác này đấy có lục thì mình đánh lục tài đúng không ạ bị vấp hột nhưng mà cũng có lục không có lục mình đánh xỉu các bác nhá về xỉu đúng không ạ tiếp tục không có lục mình lại đánh xỉu tiếp các bác nhá đó có lục này các bác này lục tài đúng không ạ tiếp tục không có lục mình lại đánh xỉu vì máy không rung đó lại đánh xỉu tiếp các bác nhá chế này không có lục nhưng bị phản phản ở đây là gì các bác phản thế hột đúng không ạ thì bác nào mà khi đi chơi tài xỉu các cũng đã biết rồi phản thế hột thì mình phải chịu thôi chứ đây không phải là do máy báo sai bởi vì là cứ có mặt lục thì máy nó sẽ báo không có máy nó sẽ không báo còn thế hột phản thì máy nó cũng không thể biết được người con người mình lắc mình còn không thể biết được trong đấy là hột có bị phản thế hột hay không đúng không ạ đây chén này là không có lục nhưng bị phản thế hột các bác nhá lại tiếp tục không có lục tiếp à có không có lục không có lục tiếp qua nhá không có lục mình đánh xỉu đây không có lục về xỉu trần chưa ạ máy lại có lục này các bác này đấy có lục thì mình đánh lục tài đúng không ạ bị vấp hột nhưng mà cũng có lục đó không có lục mình đánh xỉu các bác nhá về xỉu đúng không ạ tiếp tục không có lục mình lại đánh xỉu tiếp các bác nhá đó có lục này các bác này lục tài đúng không ạ đó tiếp tục không có lục mình lại đánh xỉu vì máy không rung đó lại đánh xỉu tiếp các bác nhá chế này không có lục nhưng bị phản phản ở đây là gì các bác phản thế hột đúng không ạ thì bác nào mà khi đi chơi tài xỉu các cũng đã biết rồi phản thế hột thì mình phải chịu thôi chứ đây không phải là do máy báo sai bởi vì là cứ có mặt lục thì máy nó sẽ báo không có máy nó sẽ không báo còn thế hột phản thì máy nó cũng không thể biết được người con người mình lắc mình còn không thể biết được trong đấy là hột có bị phản thế hột hay không đúng không ạ đây chén này là không có lục nhưng bị phản thế hột các bác nhá lại tiếp tục không có lục tiếp à có không có lục không có lục tiếp qua anh nhá không có lục mình đánh xỉu này không có lục đánh xỉu chuẩn chưa ạ và vừa rồi em đã test thử cho các bác một vài tiếng các bác cũng đã thấy được cái độ chính xác của bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung và cái máy quét báo dung tài xỉu không tang này rồi đúng không ạ thì trong trường hợp gặp chén phản thì mình phải chịu đấy là đài tài xỉu thì là điều tất nhiên rồi sau đây thì em sẽ hướng dẫn cho các bác cách để các bác có thể chơi được cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung và cái máy quét báo dung tài xỉu không tăng này đây ở đây bác nhìn này có lục này đó có lục máy sẽ rung liên tục rung nhiều như thế hai con lục nó sẽ còn rung hơn này đó được chưa ạ không có lục này không rung thỉnh thoảng máy sẽ rung một cái thôi nó chỉ là cái rung bắt sóng đấy ví dụ như thế là nó bắt sóng với bộ hột thôi chứ không phải là rung có lục